Ok bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với một video tăng trưởng môn của cô Long Đao Đây là cầu thủ uh, Will Lóc Sấy Nếu anh em có thể xem ở server này anh em cũng biết thì uh, cậu cả Will Hôm nay có thể đổi tên thành là Will Lóc Sấy anh em Cũng là một trong những môn phái tăng trưởng môn Côn Lôn anh em Hợp thổ Côn Lôn tăng trưởng môn Và chắc chắn anh em rằng là tăng trưởng môn đang sở hữu mình một cái ấn tín trưởng môn Kỹ năng 9x một cấp Đó kỹ năng 9x một cấp Kỹ năng 9x một cấp Tất cả đều một cấp rồi Tiếp theo là anh em nhìn sơ qua thì uh, hoàn toàn có cho mình một set uh, Newton Mắt hộp 40 một cấp kỹ năng Và một nhẫn 24 nội lực Nội công nội công Và một ngọc bội uh, cực phẩm Ngọc bội cực phẩm 25 Bội cực phẩm 25 Đó, Anh em cùng xem sơ lại set Newton ở set nhu thì này thì hiện tại vị trí như khả cũng để ý thì uh, những cái top vừa rồi vừa qua năm một món như thế này là khoảng tầm 15 đến 20 triệu từ tùy người bán cũng như là tùy người mua nha thì tương đối thì giá của nó tầm trung 15 đến 20 triệu một món như nè nhưng bội này cũng có giá đó này và áo này cũng vậy thì suy xét thì ở cái set Newton này tầm khoảng hơn 30 triệu như năm hai món vàng này hơn 30 triệu còn cái này thì có thể là mua vài kim cũng có thể là chục kim nó tùy người mua người bán thôi và ạc này đang ở bên uh, ờ, ACE nha nè rồi tiếp theo là một cây đao top 30 một đao mắt pin và theo như thông tin thì cái đao này hôm trước có người rao bán với giá 20 28 30 triệu rồi đó. Nhưng mà view cậu cả view này, view lóc sấy này mua bao nhiêu thì khá không rõ nè. Một cái đao mắt pin, tốc 30, khẩn hỏa, sát thương lý 40% và 80 banh sát và đã đạt móc banh sát 73 quá hợp lý ở với cái điểm cái đao này thì thực sự quá chắc này ơi kèm theo một cái dòng banh sắt nội công dòng ẩn một nếu như cái thời chuyển qua ngày mi chậm thì cũng có thể chơi được cái vũ khí này nha nè đó khăn họ cũng khá đẹp luôn tóc 30 của Abin để kèm với một cái nón à, phòng thủ 23 làm chậm 30 nón này thực sự cũng dạng hàng nô của server này mà nón này bèo lắm phải từ à, hơn 5 triệu trở lên một cái nón khá đẹp bao tay bao tay 15 30 có cho mình thêm phòng thủ và làm chậm một đai lưng đai lưng à, kháng hỏa 11 chón 40 và có cho mình sinh lực 113 một đôi giày tốc 30 sơn lục 124 và kháng hỏa 22 và chống 40 hiệu ứng có cho mình là thêm 9 sinh khí nữa đây đôi giày này khá đẹp em ơi đôi giày này bèo lắm phải hơn 3 triệu nè đôi giày này quá đẹp hơn 3 triệu <coughs> ôi đánh lộn sườn ngầu em ơi ôi 30 mươi quét ôi giờ và một cái nhẫn là khăn lôi 15 một nhà kháng lôi 15 sản lượng 142 và một con ngựa chiếu dạ một kỹ năng cũng có một cấp và một kháng cả 10 từ phi phong cũng như là mặt nạ Ui, rồi xong khả chết rồi ok và anh em xem video vừa rồi của cầu thủ uh, view uh, lốc sấy thì đừng quên để lại cho cô long đao tăng trưởng môn này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi một set đồ khá chắc nha mọi người và cảm ơn em đã theo dõi rất nhiều và bye bye xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha